trâu tiền nó giờ ua nành lùa lo ư mà trơ chia thứ trái bùa mua nu ư ua nành xử lý luôn ê thó có ua chia để cho cú nơi mò dành cơi xuyên xứ lo tư vì gió cũ nó và nên cho nhé lũ có bảo tư lo